Chào mừng các bạn đến với kênh của mình Các bạn cũng biết để mà kiếm được tiền online thì ta cần có một cái ví giống như một cái tài khoản ngân hàng của chúng ta để chứa đựng tiền của chúng ta Do đó hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tạo ví chết Đầu tiên ở màn hình chính của điện thoại các bạn mở CH Play ra kênh thanh tìm kiếm các bạn gõ từ chết các bạn tải ứng dụng này về sau khi cài đặt xong các bạn nhấn từ mở Đến giao diện này các bạn bấm Relay và mail quay lịch Bạn nhấn vào ô vuông Bấm Continue Ở bước này các bạn copy in ra ngoài sao chép dán ở bên ngoài các bạn nhớ kỹ là 12 ký tự này rất quan trọng các bạn ghi ở đâu đó sau đó các bạn bấm continue Đến bước này các bạn chọn vào theo thứ tự từ 1 tới 12 cái tự lúc nãy các bạn lưu điền xong các bạn bấm đo viết được tạo thành công các bạn bấm đo các bạn muốn lấy ví thì giả sử dụng lấy ví web 20 smart chain ở đây và bấm copy là ta có cái ví địa chỉ ví nằm ở đây mới tạo ví thì nó có bốn loại mạng như thế này thôi ta muốn thêm một coi thì vào góc phải màn hình góc phải trên cùng có hình hai đường tròn các bạn click vào các bạn điền tốc cần các bạn muốn thêm ví dụ như ta tìm USD USDT ở bên phải có thanh trượt ngang kéo qua đó như vậy là chúng ta đã thêm được token USDT ta đã hiện ra màn hình chính còn giả sử như ta add một token bất kỳ mà không có trên thanh này thì chúng ta ra trang web có tên là etherscan.io chúng ta điền tên token giả sử như ta tìm đồng hát đây đồng hát hiện ra ta chọn đây là đồng hát ta tìm tới phần contract ta copy cái hợp đồng contract này lại ta trở về với chết ta kéo xuống phần cuối cùng nhưng mà nhưng mà như vậy thì lâu lắm chúng ta đánh đại một cái tự nào đó mà ở trong này nó không có nó sẽ hiện ra cái dòng cuối cùng là s token nhấn vô sau đó ta dán cái phần contact hồi nãy vào đây đấy là ba dòng dưới nó tự hiện ra ta bấm đo ta bấm trở về trang chính đấy như vậy là đồng hát đã được thêm vào trang chính của chúng ta bên đây các bạn đã có một cái phí rồi đó mình xin dừng video tại đây xin chúc các bạn thành công nếu thấy video hữu ích cho bạn xin hãy nhấn nút like và nút đăng ký kênh để đón xem video mới của mình nhé cảm ơn các bạn xin chào hẹn gặp lại